thì vậy mới mốt mình à, mình dư một miếng đồ ăn mà mình đổ xuống đất thấy chưa hoặc là chúng ta đổ vô cái gì cái sọt rác hoặc là chúng ta đổ xuống một cái gốc cây đại khái là tất cả những thức ăn mà mình ăn không hết gọi là ăn không hết đi à, đừng có nói là hư ăn không được phải không ăn không hết <laughs> ăn không hết rồi thì bữa nào mà rửa chén là có những cái hộp cơm hoặc là chúng ta gom ở đâu có một số cơm thặng canh thừa thì chúng ta nên trịnh trọng để một cái nơi nào đó và cái nơi để đó là mình trong đầu mình tác ý là có rất là nhiều loài đến để ăn được thức ăn này và mình phát khởi cái tâm là cầu cho tất cả những cái loài thiếu đói loài thiếu đói thì nhiều lắm mà nhân phi nhân nó cũng thiếu đói cho nên loài kiến cũng như côn trùng nó cũng đang thiếu đói thành ra mình được quyền mở tâm ra cái thức ăn mình là à, do cái gì cái tác niệm của mình mà thức ăn trở thành cái gì quý giá để cho các loài các cõi ăn được còn nếu mình tác ý này dư mình đổ bỏ thì có một vài loài nó cũng ăn cái đồ thừa của mình nhưng mà thiếu cái tình thương thiếu cái trí tuệ thiếu cái tâm nguyện trong đó ở đây các vị dạy và các bồ tát dạy chúng ta rất là kỹ một hộp thôi cũng phải nguyện rằng tôi sẽ làm cho tất cả các loài các cõi thoát khỏi báo súc sanh và được cái gì lợi ích an vui rút ráo giải thoát đây là những câu mà chúng ta phải học chắc chắn là chúng ta sẽ đổ đồ ăn không ai trong cuộc đời mình không có từng bưng cái chén nước dư để đổ đúng không không ai trong cuộc đời mình không có dư những cái miếng thức ăn chúng ta quăng ném và kể từ giờ phút này thì làm ơn làm phước đừng quăng ném nữa học cái hành này đi ha chúng ta sẽ cho cái loài trước mắt mình có thể thấy là côn trùng à, những loài kiến những loài gián những loài chuột những loài chúng sanh cấp hấp ăn đây là một điều rất rõ ràng khi chúng ta để thức ăn thì các loài ăn và tôi nói là các cõi ăn nữa nếu mình tác tâm lớn như vậy là khi mình để một miếng thức ăn mà mình không ăn hết đây mình cứ nghĩ là mình không ăn hết hoặc là mình để dành miếng phước của mình để mình bố thí tốt nhất là mình phát khởi là bây giờ bây giờ mình ăn, ăn chén mình để dành lại ăn muỗng để dành muỗng để mình bố thí cúng dường đó thì mình đi kiếm cái chỗ nào mà mình cảm giác là chỗ này có thể là được nhiều loài ăn chỗ này yên ổn thanh tịnh mình cũng tác ý đây là cái chỗ yên ổn thanh tịnh chứ không phải bưng ra đổ rẹt vô cái cái sọt rác một cái rồi xong chuyện cái đi cho rồi không có mất thời gian đúng không <laughs> mình thì luôn làm cho nó tiện lợi như vậy nhưng mà đây là cái dạy rất là khéo của các vị bồ tát chúng ta dương một hạt cơm chúng ta cũng để một cái thái độ trịnh trọng ở một cái nơi nào đó dù cái chén đó là cái chén đựng cơm thừa nhưng mà chúng ta phải tác ý đây là một cái nơi mà có các loài các cõi có thể ăn được mình tác ý thanh tịnh như vậy đi rồi mình trịnh trọng mình để cái đó xuống mình phát nguyện là à, bao nhiêu cái phần này đó, tôi nguyện cho các loài các cõi những người thiếu đói nhờ cái thực phẩm này mà được no đủ và khi các vị mà thọ hưởng no đủ rồi thì các vị nên hướng về cái đạo quả vô thượng bồ đề và tu tập nguyện cho các loài súc sanh sau khi ăn được thực phẩm này thì họ thoát khỏi cái nghiệp súc sanh của mình được tái sanh vào những cái loài mà có thể học được Phật pháp thuận lợi cho cái việc tu tập để có thể tiến tu đạt được giác ngộ giải thoát nó tùy mình mình muốn phát nguyện kiểu nào là tùy mình nhưng đây là một cái câu mà gọi là à, cơ bản để chúng ta có thể phát nguyện làm nguyện làm cho tất cả các loài thoát khỏi cái súc sanh cái đã thoát khỏi cái loài súc sanh và được lợi ích an lui vui rốt ráo được giác ngộ giải thoát thì tùy mình muốn phát nguyện kiểu nào phát nguyện nhưng mà đây là cái điều để chúng ta thấy rằng Bồ Tát thấy tận những cái gọi là gì những cái việc rất là nhỏ chứ còn quý vị rất hột gạo quý vị không thấy nó quan trọng đâu ăn nguyên bữa cơm rớt mà hạt cơm thấy quan trọng nhiễu một miếng nước thức ăn trong cái chén cơm của mình xuống mình không thấy quan trọng đâu nhưng mà bồ tát thấy chuyện lớn á <laughs> không nhỏ rồi dù cái đó là cái loại côn trùng nhỏ nhất nó bu bám vô nó ăn à, thì vậy là quý vị tưởng tượng như một giọt nước của mình đó hả là hàng ngàn các loại côn trùng hàng ngàn sinh mạng chúng sanh được lợi ích trong cái đó tại sao không kèm theo tâm nguyện để chú nguyện cho nó thoát khỏi cái báo súc sanh không các vị bồ tát rất là tinh tế trong những việc này cho nên là chúng ta cũng học đi học cái điều này một cách rất là kỹ lưỡng học rất là tỉ mỉ để từ đây sau mình hồi à, nãy là gọi là cái gì dùng tất cả những trí tuệ để chi để tập trung phát khởi cái thiện căn của mình thiện chút này cũng là trí tuệ đó chút này cũng là trí tuệ một hộp gạo mà phát cái nguyện để cho các loài à, các cái loài thoát khỏi cái báo của súc sanh là trí tuệ thật sự đó. không phải chuyện đơn giản không thành ra có những người tu chúng ta thấy họ không phải um, hay ho gì ví dụ như họ đi ngoài đường họ thấy um, à, một con thằng lặng chết thôi và họ phải mất lại một vài phút họ không làm cái thay cái cái cái nghi thức nghi lễ gì của tôn giáo hết á họ để tâm vào con thằng lằn đó họ có một cái phát nguyện gì đó thì mình không biết họ chú nguyện mình biết nhưng mà họ thực tâm cái kiểu giống như này đó, tức là đã thành loài súc sanh rồi mà vẫn bị chiếc xe nó cán ngang để chết đúng không thì mình phát nguyện là à, hồi hướng cái phước lực tu hành của mình đến cái loài con chúng sanh đến một cái loài súc sanh này nguyện cho nó thoát khỏi cái khổ báo súc sanh để nó gặp được cái sự an vui giải thoát hoặc là được à, học đạo để được giác ngộ giải thoát rất là nhiều người tu chúng tôi thấy họ đi ngoài đường họ vẫn làm cái việc này họ lỡ mà xúc phạm họ đạp tới một con kiến là một sự xúc phạm sinh mạng của chúng sanh và họ dừng lại đó họ dừng lại đó họ chú nguyện và nếu như họ có cái việc mà gọi là gấp phải đi mà họ không dừng lại được á thì nơi tâm của họ mà vừa đi vừa quan sát cái bước đi của mình nhưng mà trong tâm vẫn hướng lại cái cái bước chân cũ hồi nãy mình đã dẫm đạp chúng sanh họ có một cái tâm khác họ vừa xin lỗi họ vừa sám hối họ vừa chú nguyện họ vừa hồi hướng tùm lum ở trong đó chứ không có đơn giản đâu mình nhiều khi mình không biết không có đọc hết cái tâm của người ta thế nhiều khi họ đập cái xẹp cái con uh, kiến cái họ bỏ họ đi mình nói mọi người này dậm kiến không hay không có họ đi nhưng mà cái tâm rất là ăn năn lại vừa bất giác để đạp lên sinh mạng chúng sanh là họ rất là ăn năn họ vừa sám hối họ vừa hồi hướng họ vừa cầu nguyện đủ thứ trong tâm của họ chứ không có đơn giản mình đôi lúc mình không thấy được cho nên những người tu kỹ họ chỉ cần một chút sơ hở thôi một chút sơ hở thôi là sâu nơi lòng họ ăn năn hối cải họ tự sám hối cho cái việc sai lầm của mình mặc dù nó không có hình thức nhưng mà mỗi mỗi một cái việc làm là họ luôn luôn sám hối sâu ở bên trong như vậy như vậy mới gọi là quân tập thiện căn được chứ còn nếu không là chúng ta rất là sơ xuất và mỗi lần sơ xuất của mình là mất phước con kiến nhưng mà nó vẫn là sinh mạng chúng ta dẫm đạp là chúng ta làm mất sinh mạng của một chúng sanh thì đương nhiên là mình mất một mất một cái quả sát sanh chứ không phải đơn giản đó là một cái quả sát sanh rõ ràng á và như vậy là nhân quả sát sanh mình đã bắt đầu có xảy ra với mình trong đời sống này dù là chuyện rất là nhỏ và mình phải ân hận với cái chuyện bất giác của mình mình phải sám hối với cái loại chúng sanh này à, mình phát nguyện hồi hướng cái phước lành của mình để đền trả cái việc này cái đã và mình còn cầu nguyện cho nó thoát khỏi cái khổ báo súc sanh để nó được an vui giải thoát nữa tức là mình phải làm tất cả những cái việc như vậy mỗi lần chúng ta xúc phạm tới sinh mạng của một chúng sanh dù rất là nhỏ